Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh bình luận nguyên hút lúa của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái giải ngoại hạng Anh nữa Thì hôm nay giải ngoại hạng Anh nó đã quay trở lại rồi và đã đá được mấy trận rồi Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em thêm một trận đó là Chelsea đá với Bournemouth nha Thì anh em thấy trên bảng xếp hạng Hiện tại là Chelsea đang đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và có 21 điểm sau 14 vòng đấu Còn trong khi đó Bournemouth đang đứng ở vị trí thứ 14 và có 16 điểm sau 15 vòng đấu. Thì trong lịch sử gần nhất của hai đội thì anh em cũng thấy Chelsea trong cái có một cái chuỗi thất bại gần nhất của Chelsea là thua từ 4 4 trận liên tiếp. Thì Chelsea đang có một cái chuỗi thất bại rất là đậm đà. Thì anh em thấy trong khi khi đó Burner bên đây phía Burner thì đang có cái chuỗi là ba trận gần nhất thì họ đã thắng được hai trận và chỉ thua đúng một trận trước Newcastle trong cái trận à, giải cúp liên đoàn trong khi đó Chelsea là một cái câu lạc bộ tên tuổi rất là lớn nhờ và để thua tới 4 trận liền thì trong hiện tại là đang cái mùa này là cái mùa thất vọng đầy tràn trề của Chelsea mùa sau Chelsea cũng đã không được đá C1 nữa anh em thấy này thành tích chơi trên sân nhà của Chelsea thì Chelsea trận gần đây nhất Chelsea thua ở trước Arsenal với tỷ số 1-0 trước đó thì thua Dynamo ăn được Dynamo trên sân nhà mình thì Chelsea đang có cái phong độ không có tốt cho mấy trong những trận gần đây còn trong những lần đối đầu trước đó giữa Chelsea và Bournemouth thì Chelsea toàn thắng Bournemouth với cái tỷ số là cách biệt trước đó thì hòa mà cái trận này trận này bên phía Chelsea thì có rất nhiều cầu thủ chưa có thể trong World Cup chưa có thể về kịp anh em bên phía Chelsea chưa có thể về kịp trong World Cup thì cái trận này Chelsea chung với cái đội hình không có cầu thủ nào hiện tại là đang nổi của Chelsea thì Chelsea được uh, tung cái đội hình mạnh nhất của mình ra luôn rồi anh em đó là Sterling và Kai Havertz, Aubameyang thì anh em thấy anh em thấy là hiện tại cái đội hình này của Chelsea đang rất là mạnh rồi thì Chelsea có khắc phục được trong cái lần đấu này hay không khắc phục được cái đội hình thì anh em hiện tại anh em đang thấy cái đội hình này cũng rất mạnh của cái, bên phía Chelsea rồi nhưng mà rất thiếu rất là nhiều cầu thủ bên phía Chelsea thì à, những cầu thủ thiếu của Chelsea thì à, cũng à, gồm những cầu thủ không nổi cho mấy đâu anh em không nổi cho máy còn cái đội hình của Chelsea là đang đội hình rất là mạnh rồi anh em thấy cái đội hình này trong khi đó Bernabeu thì bên phía Bernabeu thì cũng không có những cái cầu thủ kém cạnh à, cho mấy nha anh em thì cái đội hình này Chelsea đưa với sơ đồ 4-3-3 nữa thì cái đội hình này Chelsea sẽ quyết tâm lấy được cái bàn thắng đậm trong cái trận này còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là hiện tại Chelsea đang chấp 1.5 và tài xỉu 3 thì cái trận này mình có thể phiên anh em nên vào cái mã kèo Chelsea nhưng mà anh em phải chờ kèo nó tuột xuống ra sân tầm 10 phút thì kèo nó sẽ tuột xuống tầm một trái thì anh em có thể vào cái kèo Chelsea chấp 1 thì anh em dễ có thể có thể là dễ có cái đường hòa hơn đây cái trận này mình sợ Chelsea sẽ ăn với cái cách biệt là 2-1 2-1 tài xỉu hòa và anh em nằm trên thì anh em lại thua bởi vậy mình phiên anh em chờ kèo nó tuột xuống anh em hả vào thì kèo tuột anh em đánh ở ngoài quả thầu quả cò anh em không có thể chờ kèo được anh em chỉ vào là một là trước trận đấu 2 tiếng hai là anh em không có thể nào mà anh em vào trong cái trận đấu mà đang đá nóng được thì bởi vậy mình mới phiên anh em nên đăng ký một cái trang anh em vào nóng thì nó sẽ hiệu quả cho anh em hơn giống như anh em vào 15 phút cái trận đấu diễn ra 15 phút không có bàn thắng kèo nó tuột xuống còn một trái anh em vào mã kèo Chelsea cho mình thì đó là cái vấn đề mà anh em chơi trang chơi trang rất là nhiều cái lợi cho anh em để anh em biết được giống như anh em chơi mà kèo nó ra săn 10 phút là nó tuột kèo thì anh em vào cái kèo một trái anh em sẽ lợi hơn mà anh em chơi một trái rưỡi thì anh em chơi một trái rưỡi Chelsea nó ăn hai một tuy nó lấy được 3 điểm nhưng mà anh em vẫn thua cái đó là cái vấn đề mà anh em hiểu trong cái chơi trang thì anh em nào mà muốn vào trang chơi anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình là 0963731346 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em chơi trang và đưa anh em vào nhóm của mình mình sẽ gửi kèo nóng kèo nguội cho tất cả anh em cập nhật suốt kèo cho anh em để anh em vào cái một cái mã kèo mà hiệu quả nhất một trận đấu mình cho anh em nhiều khi anh em ăn tới 6 mã kèo cái đó là cái quan trọng là vấn đề anh em đang chơi trang anh em mới chơi được những mã kèo đó còn anh em đang chơi ngoài mình nói thêm cái vấn đề thứ hai mà nó bắt cặp em em anh em đang chơi ngoài á giống như anh em đang chơi qua thọ qua cò đi thằng thọ thằng cò nó bắt anh em mà đang vô trong nhóm của mình anh em chơi thì nó bắt được anh em nó quy ra tới cái nhóm của mình thì liên lụy tất cả anh em trong nhóm của mình thì mình không thích như vậy thà anh em chỉ đăng ký một cái trang anh em tự động anh em chơi anh em chơi tới mùa quýt luôn mấy thằng đó cũng không biết anh em chơi cái gì vậy đó anh em đăng ký cái trang anh em chơi anh em nằm trong mùng trong mình anh em chơi một mình anh em cũng không ai biết không có ai đếm xỉa tới anh em cái đó là cái vấn đề mà anh em cần nên biết thì đó anh em nào mà trùng máu với mình muốn vào đăng ký trang bên mình chơi vào vô vô nhóm của mình chơi luôn anh em cứ liên hệ trực tiếp qua zalo hoặc là telegram của mình